chồng 23 tuổi đó cô cao 1m82 cô nặng 93 à, chồng đầu 96 vòng 2 78 và vòng 3 105 quá đẹp một nhan sắc tuyệt vời cho đẹp đậm chú là nghệ nhân nghệ nhân xiết nha quý vị hả qua đó luôn chị rồi không đi nhà ngồi đó luôn phải các em không bỏ lỡ đâu nha là người đã đang sẵn tôi đã trọng tối rồi ba hộ luôn về lời sáng hộ luôn ba hộ luôn đúng không đây là nghệ nhân siết đúng quý vị ơi cầm tú bóng ke đúng quý đó cầm tú dáng đẹp nha các bạn gái hãy an tâm đó có một nhan sắc đẹp đẹp người đẹp cầm cứ lo lo lo thọ mày hưởng chạy thôi và bây giờ mình lần nữa mời cô chú chị ngắm anh hai người mẫu Sumi và cùng người mẫu Phương Trinh xuống biển Long An quá đẹp Việt Nam giờ ở đây anh chị ơi quá sâu sâu luôn giờ sau quá thời gian trong là tôi sẽ kêu cho tôi để một tụi cho bà má anh chị nhìn tôi sống xuống rồi quậy luôn à, quả đẹp cô vũ đẹp quá cô vũ rồi rồi hai người vũ tiếp là đồng cho trần đẹp tiểu phi đó cặp đội luôn là mai sổ đầu đuôi luôn ờ. em sâu quá đây đội chi và cùng vũ phi đó hai con ngựa tiểu phi phú thọ Đẩy lửa đi ông má thấy má là Má thấy má là Tôi ăn người đời thấy lên là người đời mai chân Quá dữ Thấy lên mai chân Thấy lên là còn mai chân Dẫu ta lên cái này á à. Dạ các cái đẹp Dạ lòng người bộ đồ Vì những dạ trải bảo Rất là chuyên gia Rất là dễ thương lắm nhất chị ơi 2022 năm Dạ hãy em nào đây hai mẫu bảo bảo và thánh lên anh nói là nhà tại giờ đó nha mấy em á anh để chồng nè bảo bảo khánh linh xuống xuống anh để chồng nè đó vui vẻ với mặt cho cái ồ tụi tôi quá hai cái ông đồng luôn anh để chồng đó em dạ, dạ. anh để chồng ngủ rồi cho bảo bảo đi anh quá đẹp 毛骨悚然。 Liễu số 10 nhà xỉu 11 nhà tài Trời ơi Em dễ quay hết kịp thì đi cánh ơi Ôi ôi, sắc quá Cho bây giờ mời các con ngẫu số 1 số mộng luôn xuống biển luôn coi bà thủy bà quả đi dưới dưới hậu quả quỷ Dạ <laughs> việc cho chúng tôi cả nhà một lần nữa một cái chú chị được thưởng qua chương trình lô tô rồi còn mấy vé kìa bán vé lại đi còn mấy vé sạch không Living every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want Kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything you can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything chỉ bốn mươi một bốn mươi một là con mấy còn một gì đây một gì đây một gì đây trong thủy mỹ trong còn đâu là duyên nợ vì già đã lỡ ăn cắp chiếc ghế tàu để cho cũng thật bao điều mà quy mươi bốn bốn mươi 44 còn 44 44 bốn mươi tư con hai chị ra hai chị ra hổ quá xanh là cái hổ quá nắng hổ quá mặn nắng là cái hổ quá đèo em thương anh cũng em mà giờ nghèo ta nằm để đủ lũ đà tung qua còn hai mươi ba hai mươi ba hai mươi ba hai mươi ba số chị đêm ấy chị đêm ấy chị ra chiến trường ở liễu lo cánh tơ mộng hoa những người chỉ nhớ dùm cho đây miền Nam núi trọng trùng mà người giờ gọi tên là Nam Sơn trường nói quán cò nơi à, ngôi trường ngôi trường gắn lấy đất hai nẻo trường bao con 12 con 12 con 12 con 12 con 12 ra con mấy con số gì đây thấy gì nhau chị này mẹ đi thăm con mẹ nhớ con một cái gì thì học còn bỏ con cái nó nuôi mẹ còn cả ai nó đế thật là tai má ơi con gà đẻ thai cha con cha con con con con con ăn thịt tươi nào là lộc cánh một âu nào là tình nghĩa hôm nay cầm nôi ai cái hát âu ai cái đợi qua ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi má ba mươi ba ba mươi ba số gì đây năm gì đây năm gì đây năm gì đây phù le phù à cái cái cái đồng bằng là đâu cái là đâu đồng bằng đi tổng phù le phù ba năm năm mươi ba năm mươi ba năm mươi ba con hai chị đá hai chị đá con hai chị đá áo áo lưng đâu rồi cái quần anh đây đã từng ra rồi rơi đồng chân mong ơi anh đồng tôi đã yêu chỉ vì mình ở đâu tôi đã yêu thì mình chốn nào một hai mươi sao hai mươi sao hai mươi sao ngày mười sáu ngày mười sáu số gì đây ngày gì đây con năm gì đây năm gì đây con năm gì đây ta ước mơ giờ ngài đã về theo ý ta coi gánh cùng mình lên giòn ngọt cung quà vì chẳng ai quyền nhịp chính trong tay năm mươi hai năm mươi hai năm mươi hai năm mươi hai năm mươi hai năm mươi tía có năm mươi mã còn năm mươi hai ra con mắt con sâu thì đây hai thì đây tiếng hát hát chân môi giấc ngủ ngủ trong nôi từng đàn chim nhỏ bay vừa trời việt nam mến yêu hỏi tiếng yêu tình cảm hai mà mươi tám hai mươi còn tám hai mươi tám á ở quá ở quá cho hai mươi tám hai mươi tám số gì đây bộ gì đây hai con gà đá nhau mà con cháy mắt là một con nấu chắc còn con ráo còn con ráo có con người ta gì chị vừa qua có một chủ nhân đọc chạy với con số 6 nha quý vị ơi đây anh ơi mời anh lên đây anh giọt cố đâu giờ xé xé giọt đến đây anh gì vậy thử có kênh không không có thứ cái đầu nhẹ thôi con số 6 con số 6 rồi lên đây anh lên đây trời đất ơi gầu anh ghê vậy đó rồi con số 6 có 26 có đủ luôn rồi đọt giải anh lấy em đi Đúng không? <laughs> Dạ, vậy rồi là chủ nhân đọc giải cũng là tạm chia tay uh, trong buổi lô tô hôm nay. Chứ đừng là gì, có lời cảm ơn của chức rất nhiều nha. Bye bye, chào, đón kết. gái qua cả nhà đó đây trai đẹp lên cả nhà đó 10 giờ đó em tim ơi xin chào tâm rồi bỏ cung xuân về chú Sơn linh nè